rồi à, mến chào quý vị và các bạn thì à, ngày hôm nay là chiều thứ bảy thì à, tiếp tục xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất ở tại ấp 1A xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì miếng đất mình nằm ở trên mặt tiền đường DT 741 nhé. đây là con đường DT 741 này từ đây thì chúng ta đi thẳng ra ủy ban xã Phước Hòa rồi là khoảng tầm 2 km nha trường học Đó. còn khu công nghiệp Tân Bình thì khoảng 6 cây còn bên đây là chúng ta giáp cầu sông bé này và đi lên ờ, huyện Phú Giáo là 8 cây nha con đường DT741 thì ờ, hiện nay ờ, cũng là trong cái ờ, tâm điểm của dịch Covid-19 thì ờ, mọi người cũng rất ít ra đường em sẽ cố gắng quay chi tiết cho quý vị nào có nhu cầu thì có thể ờ, xem à, chúng ta xem ở đây là em mô tả như thế nào quay như thế nào ở đây thì thực tế nó là như thế nhé và đây là chi tiết của miếng đất của mình miếng đất của mình là có bề ngang là 10 m nhân cho 54 m. Thì ở đây thì nó có vị trí là khá thấp so với mặt đường nha. Thì chủ đất cũng đã đổ được khoảng hơn một nửa đất mình rồi. Đó, đây. Và có 100 m thổ cư. Đi thẳng vào trong đây cho quý vị xem, bề ngang 10 m. đó, cọc đây là đất của chúng ta này chủ đất đã đổ lên đường khác được khoảng gần nửa đất rồi đó, chúng ta vào tới cái hàng rào phía trong đó, đất chúng ta là giáp cái hàng rào đó nha có cọc đó xung quanh thì à, bên đó là chúng ta sẽ vào một cái con đường đó là đường à, cầu cũ nha vào cái cầu sông bé cầu gãy á xin chào các quý vị luôn giá của miếng đất này chủ đất đưa ra 240 triệu một mét nhé 240 triệu một mét nghĩa là tổng là 2 tỷ tư chiều này thì uh, xe cộ rất đông công nhân đi làm về nữa lần nữa xin báo cho xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất ở có bề ngang là mặt tiền đường DT 741 là 5 là 10 m nhân cho 54 m nha. Ngay à, sát cầu sông Bé luôn. Có 100 m thổ cư. Và giá của miếng đất này chủ đất đưa ra là 240 triệu một mét nha 240 triệu quý vị và các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và cái số điện thoại cũng sẽ để ở phần mô tả cho quý vị và các bạn à, tiện liên hệ thì à, cũng như cái à, lúc đầu em đã nói thì em sẽ mô tả cũng như quay thật chi tiết về cái miếng đất để chúng ta có thể hình dung được rõ hơn À, trước khi à, chúng ta quyết định cho trong cái mùa dịch này thì chúng ta cũng không cần phải đi nhiều mà chúng ta cứ xem thực tế em quay video như thế nào nó sẽ là như thế rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo